À, xin chào các bạn, à, chúc mừng các bạn là đã đến được với bài số 12 Đây là bài cuối cùng của khóa học luyện chữ đẹp cơ bản à, Sau khi hồi bài 12 các bạn luyện xong Thì các bạn hãy luyện lại những gì mà các bạn cảm thấy mình viết chưa được đẹp Các bạn chưa hài lòng à, Sau khi các bạn luyện xong rồi à, Các bạn hãy viết lại cái bài mà lần đầu tiên các bạn viết bài test là đó là bài bước qua à, Mình viết thật là cẩn thận à, Viết đẹp đến mức có thể các bạn viết lại bài bước qua và gửi lại cho cho mình là mình sẽ xem mức độ tiến bộ của mình như thế nào à, bây giờ mình bắt đầu ở bài 12 nha các bạn à, bài 12 mình sẽ à, luyện với u ư y và x à, thì độ cao vẫn là hai ô ly rưỡi à, 1 hai 2 rưỡi là nó sẽ tới đây vậy thì khi mình bắt đầu thì nét đầu tiên của u là cong trong vòng một ô ly thì mình sẽ đặt bút gần là kẻ đứng này mình sẽ cho cong lên một nét và nằm trong một ô ly rồi mình hất lên đến vị trí là một ô ly vị trí này nếu các bạn lướt được thì mình sẽ lướt bút lên tới hai ô ly rưỡi rồi mình kéo trở xuống còn nếu mình lướt không quen thì đến vị trí của lằn cả ngang thứ nhất này mình sẽ dừng bút lại và mình sẽ đặt bút tiếp độ cao là hai ly rưỡi à, mình sẽ kéo một nét thẳng xuống vào các bạn dẫn hất lên à, lên đây là nửa ô ly à, mình được âm u à, và tiếp theo âm ư cũng giống như vậy à, mình chỉ cho thêm cái râu vào thôi à, mình viết nhanh lại cho các bạn xem nha. À, mình được âm ư này mình cho thêm cái rau nè à, các bạn lưu ý là mình bỏ cái rau của âm ư à, một bên các bạn tránh bỏ đứng như thế này nha mình thường hay bỏ đứng ở trên này nè mình nghiêng một bên à, đến âm y à, cũng giống bắt đầu giống như âm u vậy mình sẽ bắt đầu ở đây à, giờ mình cong tròn ở này trong vòng một ô ly cao là hai ly rưỡi rồi các bạn kéo xuống rồi đến đây mình đã lên bình thường tới vị trí này à, và cái còn lại là mình sẽ gắn vào nét khuyết à, nét khuyết là từ đây đến đây à, bình thường rồi bên dưới các bạn sẽ cho thêm sau xuống thêm một ô ly rưỡi nữa à, đây là đến đây vị trí này là một ô ly nữa các bạn à, nửa ô nữa thì mình xác định đến đây rồi các bạn lưu ý nha mình sẽ kéo từ hai ô ly rưỡi này thẳng xuống rồi đến vị trí này các bạn xuống dưới thêm một ô ly rưỡi nữa đến gần một ô ly nè rồi các bạn sẽ cong qua để gắn nước huyết mình vào nè rồi mình được âm y à, đến ít sờ à, độ cao vẫn là hai ly rưỡi và nét bắt đầu cũng giống như à, âm y bên đây à, mình sẽ bắt đầu ở vị trí này mình sẽ cong trong một ô ly nhé các bạn à, đến đây trong vòng một ô ly rồi sau đó mình sẽ lượng qua đây rồi các bạn lưu ý khi đưa lên đây thì tầm khoảng là gần giữa ô ly chỗ này à, mình đưa xiên lên đây rồi lên đây độ cao cũng là hai ly rưỡi mình sẽ cong trở về giờ mình cong này trong vòng một ô ly vị trí này à, mình sẽ được ít sao à, bụng này hơi to các bạn có thể viết chỗ này bụng hơi nhỏ lại chút xíu để thấy cái đường lượng này chữ mình nó sẽ đẹp đẹp hơn à, và tiếp theo các bạn sẽ viết những câu bắt đầu với u ư y dài và xr à, theo như trong trang số 18 của vở của mình à, câu với u thì các bạn hãy viết câu là à, uống nước nhớ nguồn rồi đến âm y à, thì mình sẽ viết cái câu là yêu nước thương nồi à, xr à, thì các bạn có thể viết là xuân sang hoa nở à, còn âm ư thì ưng ý vân vân à, mình có thể viết bất kỳ một cái từ nào đó để mình luyện với âm ư à, và các bạn đừng quên là mình sẽ viết lại cái bài bút qua à, mình viết lại bài bút qua rồi mình xem đó là bài kết thúc cuối khóa À, xin chào các bạn à, chúc các bạn hoàn thành bài cuối khóa thật là tốt